Cảnh sông nước có thể đều là những cảnh đẹp được tạo nên bởi hình ảnh của nước. Đó có thể là ao, ao làng, gần gũi, mộc mạc, giản dị mà thân thương cũng là một nét đẹp. Hay cảnh quan của hồ, có rất nhiều hồ và mỗi hồ sẽ có sự gắn bó riêng, có ý nghĩa riêng, có vẻ đẹp riêng. Hay cảnh quan của những con sông, có những con sông êm đềm, có những con sông có màu nước trong xanh, có những con sông quanh năm có một màu đỏ của phù sa. Hình ảnh con sông gắn bó hay tươi đẹp hay hung dữ đều do mắt quan sát và cảm nhận của con để thấy được vẻ đẹp của nó. Đó cũng có thể là cảnh của những con suối. Cảnh những con suối có lẽ khá hấp dẫn vì âm thanh, vì cụm cảnh đan xen với rừng núi, vì hình ảnh của dòng chảy cũng phải là sự quan sát, đôi khi phải hiểu biết và gắn bó, con hãy lựa chọn vì khá là khó đấy. Hình ảnh của thác tạo nên những thác trắng xóa từ trên cao chảy xuống, nét đẹp hùng vĩ mà nên thơ. Và có lẽ phổ biến hơn cả với các con, đó chính là cảnh đẹp của biển. Dù lựa chọn cảnh sông nước nào thì tái hiện được hình ảnh, con cũng vẫn phải nắm được cấu tạo của bài văn khi miêu tả cảnh sông nước. Trong bài này, con nên lồng ghép những kiến thức mà con đã học, đó là sử dụng câu mở đoạn để chặt chẽ về bố cục khi diễn đạt. Thêm nữa, đừng miêu tả một cách lan man. Con hãy chọn một thời điểm thôi. Sông nước gắn với hình ảnh của mây trời, gắn với hình ảnh của ánh sáng, nên lựa chọn thời điểm sẽ làm cho cảnh quan đẹp dưới một hình thức khác. Vậy nên lựa chọn một thôi, đừng viết giàn trải tránh đến việc con xa đà trong cách diễn đạt nhé